vừa này nhỏ này ha đây, đây biết là vừa nhỏ này giờ tắt luôn phần kỳ bò nó hướng bắc kinh kiểu như ba lăng hai cái căn chỉnh nó vừa điệu một tiếng học đó. nó sáng đèn lên là nó ba lăng sao đúng rồi không có này đu khỏi đấy về cái sau mình mình nhón cái này nó nó nó, nó đèn vào này là nó bật không cần sáng thì nó vẫn chạy bình thường để tôi sẽ chọn đồ điệu này bấm vào đây chọn theo kiểu là bolero này bấm như bolero cho một trang luôn nó à. chứ là si top đi chọn này đúng không là phát nhạc lên ờ, cái, cái cái điệu rồi các thứ trong cái đàn Đây chỉ này. chỉ trong cái đàn dù còn mình dùng theo USB thì mình bật cái gì lên để mình tìm đây này có nghĩa là bây giờ dành cho xài trong đèn thì xài cho đây ừ. còn nếu mà xài trong USB nó có phần user này à user đúng rồi đó user, user. đây dạ.

hứa tí đây là một uh, chú nhà công ở ngoài Bình Thuận vô mua đàn mua luôn trọn bộ vừa mua đèn bên đây mà vừa mua luôn micro ra l l l một hai <laughs> ok chưa điểm cho hát bài coi bài đi chú hát bài đi sau đây mời các bạn đến với tiếng hát của ca sĩ từ Bình Định với giọng ca sâu lắng. Sâu lắng à đi đá nghe tiếng cỏ em nghe đau buồn em khóc yêu thôi em về gom góp kỷ niệm tìm thôi cảm ơn chú giọng hát của chú quá hay kết hợp vô cây đàn này quá xuất sắc